Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà một căn nhà rất lớn. Một căn nhà nằm trên trục đường D3 của khu 17 hecta đối diện khu công nghiệp Bắc Đồng Phú nha cả nhà. Con đường này được gọi là con đường mà kinh doanh buôn bán và cũng là một trong những con đường khá là sầm uất nha cả nhà. Hiện tại xung quanh thì à, buôn bán cũng như là xây dựng khá là nhiều và cả nhà hãy nhìn xung quanh đây ạ. Tại phía trước của chúng ta đây là con đường D3 và con đường này à, cả nhà thấy ạ buôn bán khá là nhiều và hiện tại đang được xây dựng à, tầm khoảng mấy cây à, như cái nhà phía, phía bên này là à, hiện tại đang có hai cây xây dựng phía trước đây của chúng ta chúng ta thấy đây là cái trường mầm non và phía tay trái đấy, mà hướng này của mình thì cái kinh doanh buôn bán ờ, quán ăn cũng khá nhiều cỡ bên ờ, này của chúng ta tại cỡ bên này thì trước kia cũng là làm quán nhậu à, dịch bệnh cho nên là nghỉ và chắc cũng uh, mở lại à, sắp tới là còn sẽ mở lại rồi bây giờ mình chúng ta sẽ đi vào chính căn nhà của chúng ta nha à, mình sẽ đi vào căn nhà mà hôm nay mình review trong căn nhà căn nhà này và đây chính là cái à, căn nhà cắt lương của chúng ta cái uh, sân phía trước của chúng ta đây cái nhà thái là cái vỉa hè là 3 mét vỉa hè 3 mét nha cả nhà và vào bên trong đây cái nhà có diện tích là ngang 5 sau 19 được thiết kế khá là đẹp cái nhà Thái đây ạ thì ở đây à, chủ nhà thiết kế thêm một mẫu à. hiện tại mình review một kênh rồi kênh này kênh thứ hai và mẫu thiết kế như thế này à, nói chung cũng à, đơn giản còn nếu chúng ta muốn mà đẹp hơn đúng không thì chúng ta có thể về nhà trang trí lại và thiết kế lại theo sở thích và ý thích của chúng ta và cái đây là không gian ở phía trước và chúng ta sẽ đi ra phía sau có một phòng nha cả nhà có một phòng ở đây cả nhà thái đây là một phòng và đây là cái chỗ mà phơi đồ và đây là toilet cái nhà thái đây là toilet ạ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài cho cả nhà ở phía dưới này thì chúng ta có một phòng ngủ một phòng khách và một cái chỗ mà nấu ăn thì tại vì cái nhà này mình xây theo cái kiểu là uh, bình dân đó, cho nên cũng không phải gọi là một cái gì đó là quá đẹp giống như những cái nhà mà uh, ở kiên cố tại vì cái này chúng ta chủ nhà xây có bán uh, chúng ta muốn xây mà đẹp hơn thiết kế lại thì thì chúng ta vừa chúng ta thiết kế lại như cái nhà rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên và đây chính là cầu thang nha mình sẽ đi lên ờ, gác lửng. đây là chính là gác lửng của chúng ta gác lửng này trên này thì chúng ta sẽ có một phòng và đây ạ trong phòng này sẽ có phòng vệ sinh luôn nha cả nhà trong phòng này có phòng vệ sinh luôn đây cả nhà thấy ạ và đây là phòng vệ sinh thì rất là tiện thuận tiện cho khi mà chúng ta ờ, một căn nhà có nhiều người ở thì có hai phòng vệ sinh thì mỗi sáng mà chúng ta đi làm thì không còn phải chờ đợi và đây là giếng trời à, lái sáng rồi cả nhà hãy theo chân mình để xuống phía dưới nha và đây là toàn cảnh mà chúng ta đứng ở trên chúng ta nhìn ra toàn cảnh chúng ta ở trên mà chúng ta nhìn xuống nha cả nhà nha, cả nhà thấy không ạ vâng đây chính là cái toàn cảnh chúng ta nhìn, nhìn thấy ra và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cầu thang chúng ta đi xuống cầu thang và chúng ta đi ra phía trước cái nhà thiết kế đơn giản với mục đích là chủ nhà xây rồi bán à, chứ không phải là xây nữa mà ở cho nên đó là toàn bộ là đơn giản thôi còn chúng ta muốn đẹp thì chúng ta vừa thiết kế lại và đây chúng ta đi thẳng ra ngoài này như cái nhà chúng ta đi thẳng ra ngoài này thì sẽ ra đường à, N10 lúc nãy là trục đường chính đi thẳng vào trong khu còn à, đây là D3 thì nó sẽ song song với đường D1 phía trước à, đường D1 là cái đường mà song song với cái đường DTB41 à, và đây à, chúng ta sẽ đi ra đây khu ăn uống khá là nhiều và bây giờ cả nhà hãy cùng mình à, đi dạo xung quanh khu này khám phá khu 17 hectare này của trục đường ấy nha cả nhà của trục à, của cái khu 17 hecta này ạ